Hello xin chào mọi người đã trở lại với kênh Mê Game Thì trong số lần này tụi mình sẽ mang đến một chuyên mục vô cùng mới Đó chính là cập nhật tin tức hàng tuần Ở chuyên mục này tụi mình sẽ cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất của làng game trong nước và ngoài nước Ở số đầu tiên tụi mình sẽ mang đến cho các bạn một giải đấu vô cùng vô cùng đặc biệt Mà tất cả những fan trung thành nào của dòng game Dota 2 đều phải mong ngóng và chờ đợi Đó chính là giải đấu Midas Mode 2 Giải đấu sẽ diễn ra với thể thức thi đấu online với tổng giải thưởng lên đến 150.000 USD trong khoảng thời gian 24 tháng 9 tới ngày 2 tháng 10. Vậy, Midas Mode 2 có gì khác với những giải đấu Dota khác? Video này sẽ cùng các bạn tìm hiểu nhiều hơn về Midas Mode và những điều đặc biệt mà nó mang lại. Midas Mode 2 sẽ có sự tham gia của một dàn khách mời siêu khủng. Họ đã từng là anh em, từng là những nhà vô địch, từng là những người đã nâng cao chiếc thiên Agent. Đó là OG, đương kim vô địch TI8 và TI9. Vua chat Will OG sẽ mang đến đội hình mạnh nhất của mình với toàn bộ 5 thành viên đã hai lần vô địch TI8 và TI9. Navi, những chàng trai đã giúp Dota 2 CIS gây dựng nên tên tuổi trên khắp thế giới, rồng rèn Navi với các hào thủ Arcstyle, Xbox, Lab Heaven, Bobby và người Anh quốc dân Dandy chắc chắn sẽ không phải khiến cho các fan trung thành của Navi phải vào hang thêm một lần nào nữa. Alliance đầu tiên đã chiếm lấy trái tim của biết bao nhiêu người hâm mộ tại kỳ TI3 với các hào thủ loda, S4, Admiral Bulldog, EGM và Aken. Ngoài ra còn có các đội tuyển khác như e PC Gaming, ở mùa 1, giải đấu chỉ gói gọn với hai bạn đấu đó là Bắc Mỹ và châu Âu. Với 8 đội tuyển thì năm nay còn có sự góp mặt của những người anh MC thiện lành và khu vực với lượng fan Dota 2 áp đảo đó là Trung Quốc. Steel from Team J-Store. Và điểm đặc biệt nữa của Midas Mode 2 lần này đó chính là chế độ chơi độc quyền không đồng hàng do chính Moonduck TV tạo nên. Vẫn sẽ là chế độ Captain Mode với bản đồ quen thuộc, tuy nhiên sẽ có thêm một số tính năng mới để cho tăng thêm phần giải trí và hấp dẫn qua từng trận đấu. Mọi đội tuyển tham gia giải đấu sẽ nhận được một nguồn vốn ảo với đơn vị tiền tệ là Moonbucks Bất kỳ hành động nào trong game đều có thể ảnh hưởng đến quỹ tiền này, như ban hero, pause game hay chọn phe, và thậm chí lựa chọn hero giờ đây cũng phải tuân theo một giá cả thị trường. Các hero sẽ có giá trị như những công ty trên sàn chứng khoán. Khi một hero được ưa chuộng, nó sẽ có giá cao và ngược lại. Nếu team nào hết tiền, họ buộc lòng phải chọn những hero với giá tiền thấp hoặc random hên xui với random sẽ được free. Và nếu như có cách để tiêu tiền thì đương nhiên cũng có cách để kiếm tiền, chỉ có điều cách thức kiếm tiền vốn có phần hơi cũ chuối. Ở mua giải Midas Mode 1 để tăng tính tương tác, Mundak TV đã đưa vào hệ thống bounty cho phép người hâm mộ được đưa ra những nhiệm vụ hàng ngày để các team có thể thực hiện nhằm kiếm thêm tiền. Đương nhiên, đã là thách thức từ người hâm mộ thì chả có gì là dễ dàng cả. Ví dụ như, hai bounty có giá trị cao nhất của Midas Mode 1 đó chính là Kung Fu Master, 900 Moonbucks, yêu cầu chỉ được chọn tướng tay ngắn, và Elimination Mode 1.500 win yêu cầu không được ban biết chung bất kỳ vị tướng nào trong suốt loạt trận BO3. Với tính giải trí cực mạnh, lòng ghép với những bài toán về việc sử dụng nguồn tài chính sao cho hợp lý, Midas Mode 2 chắc chắn sẽ mang lại những giây phút thư giãn cho tất cả những tuyển thủ chuyên nghiệp cũng như người hâm mộ trên toàn thế giới. Ở giải lần này, người hâm mộ có thể dùng tiền để mua những vật phẩm hay custom những phần map theo ý thích của mình chẳng hạn như đặt tên cho dòng song cắt ngang bản đồ bằng tên của mình và bản đồ thi đấu sẽ lập tức xuất hiện tên của bạn cho hàng ngàn khán giả đang xem giải display an image of your choosing. Các bạn thấy giải đấu Midas Sport 2 như thế nào? Quả sức là hấp dẫn luôn đúng không? Tụi mình sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất trong những video lần sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Peace!